Hello, hôm nay à, Cường xin chào tất cả anh em đã đến với kênh cơ sở của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường à, giới thiệu tới anh em về cái bộ môn tài xỉu bịp của năm 2020 này Đó, thì trên màn hình mọi người đây, bên Cường cung cấp đầy đủ tất cả các dụng cụ để chơi tài xỉu Đó, đa, nói chung là à, hàng xịn có, hàng bình thường có và hàng không trung bình khá có Đó, nói chung là xịn sò có luôn nha anh em đó thì tùy tùy xong à, tùy xong mỗi chỗ anh em chơi nó sẽ khác nhau chứ không phải sòng nào nó chơi cũng nhúng như như sòng nào đó thì uh, bên cường sẽ tư vấn và chỉ anh em về cái bộ môn tài xỉu bịp của năm 2020 này đó thì bên cường có cung cấp rất nhiều thứ để chơi đó trên màn hình đây mọi người có thể là biết được cái đây là cường đã làm video rồi nha anh em nếu anh em đã theo dõi kênh và đăng ký kênh thì anh em sẽ lục ra được cái video là máy phân ăn mặt máy phân âm mặt hộp tài xỉu bịp năm 2020 đó bên cường còn cung cấp cho anh em tất cả các loại hộp đấu trường C1 đó những cái hộp nè đấu trường C1 nè đấu trường 5 năm nè đó những cái hộp uh, à, tan những hộp không tan đó cảm ứng bao rung đó hộp tài xỉu qua lại nắp âm dương nắp camera nói chung là bên cường cung cấp đầy đủ cho anh em chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 cường sẽ tư vấn cho anh em nhưng nói về đồ công chuyện và đồ không công chuyện thì à, cái sòng của anh em chơi như thế nào đó xong mà đã chơi công chuyện rồi thì không ai có thể mà làm được cho anh em gì anh em hết đúng không ạ à? còn xong đã không chơi công chuyện là không chơi công chuyện bất cứ ai cũng không thể chơi đồ công chuyện vào được mà chơi đồ công chuyện vào được thì anh em sẽ không bao giờ lòn được những cái hột dĩa hoặc nắp vào anh em phải dùng những cái sản phẩm ở bên ngoài tác động vào những cái sản phẩm đó thì anh em mới chơi được đúng không ạ thì bên cường cũng có cung cấp những cái sản phẩm đó cho anh em chơi chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại điện trực tiếp cho cường đó cường sẽ người trực tiếp nghe máy và sẽ chỉ anh em cách chơi và tư vấn cho anh em luôn đó thì bây giờ mình giới thiệu tới anh em đây là cái bộ sản phẩm gọi là bộ sản phẩm hộ tài xỉu qua lại giữ tài giữ xỉu qua tài qua xỉu nha anh em đó hộp đây là hộp giữ tài giữ xỉu qua tài qua xỉu đó anh em muốn biết như thế nào thì bây giờ mình sẽ test cho anh em vài chén đó, và cái bộ này mình nói trước cho anh em là bao thử cho anh em nước muối nè nước muối nổi nha nổi đều mặt luôn thứ hai là thử đèn trong đó chỉ thử hai được hai vấn đề đó thôi còn thử 500 là không được nha anh em đó thì anh em đã biết rồi đây là đồ có công chuyện rồi đồ có tan đó trẻ hột nó sẽ có tan đó thì anh em xem video anh em nhớ cân nhắc khi anh em chơi bộ này đó xong là anh em tạo ra chơi mà đúng không anh em đã tạo ra cái sòng chơi thì anh em chơi cái gì cũng được hết á không cần phải là có tan hay không tan đó bây giờ một người lạ vào chơi xong anh em mà dám đụng vô hột trẻ hột anh em không đó không ai thể mà dám trẻ hột anh em được đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem nha bây giờ hiện tại nó là ba bảo bảo lục đúng không anh em à đúng không đó bảo lục thì bây giờ chén này nguyên lý cuốn xong thì anh em không được dời chén đi đúng không ạ anh em để nguyên vị trí nhưng mà làm cách nào để anh em giữ tài giữ xỉu đi tài đi xỉu đó là một vấn đề quan trọng nhất nha anh em đó bây giờ như chén này mình sẽ dỡ ra cho anh em xem đó, và mình sẽ là đi tài và đi xỉu giữ tài giữ xỉu cho anh em xem luôn đó như hiện tại bây giờ chén này anh em thấy chưa hiện tại nó là 15 nút hai lục một ờ, một tam đó thì giờ bây giờ làm cách nào để cho nó về xỉu đúng không hiện tại nó đang là tài nè anh em đó bây giờ làm cách nào để cho nó về về về lại xỉu đúng không anh em đó, làm cách nào để cho nó về lại xỉu đó đó là một cái đó là một cái cái cái, cái vấn đề để mà anh em ờ, xử lý đúng không bây giờ mình sẽ đưa nó về xỉu nha anh em đưa nó về xỉu đó dở dạ. đúng không ạ chín nút xỉu đúng không ạ giờ bây giờ anh em bây giờ nó là hiện tại là xỉu nè nhưng mà giờ làm cách nào anh em đưa lại nó về tài đó là một cái vấn đề nữa anh em đó mình sẽ phải đưa nó về tài luôn đó mình sẽ đưa nó đưa nó về tài luôn cho anh em nha đưa nó về lại tài đó mình sẽ đưa nó về lại tài cho anh em xem đúng không anh em đó giữ tài giữ xỉu đi tài đi xỉu dở 15 nút vẫn là tài đúng rồi đó à, mình vừa mới là chín nút mình đưa về tài rồi đó thì à, bây giờ mình sẽ test trên thêm năm cây nữa hiện tại chết hiện tại cái này là đang giữ tài nè anh em cái này là đang giữ tài nha đó nhưng mà giờ anh em giữ tài mà đi về, đi về xỉu á là như thế nào đúng không bây giờ nó đang giữ tài nè đó đang giữ tài đúng không anh em đó nhưng bây giờ làm cách nào để để, để đưa đi về xỉu đây đúng không ạ làm cách nào để đưa nó nó nó nó nó về xỉu đây đó để lại cho anh em đó làm cách nào để giờ đưa nó về lại xỉu nha anh em đó làm cách nào để đưa nó về xỉu đó là một cái thắc mắc đúng không nhưng anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 543 111 Cường sẽ tư vấn kỹ hơn và anh em rảnh rỗi thì lên cơ sở mình test sản phẩm luôn đó bộ này bao thử đèn bao thử nước muối chứ không bao thử 500 đó chở nè làm cách nào để đưa nó về xỉu nha đúng rồi xỉu đúng không anh em hãy xỉu không 10 nút là xỉu rồi đúng không không giờ 10 nút làm cách nào đưa nó về tài đó mình sẽ đưa nó về tài đúng không ạ mình sẽ đưa nó về tài cho anh em xem đó mình sẽ đưa nó về lại tài cho anh em xem nha đó. đưa nó về lại tài để cho anh em xem đó là như thế nào là hột tài xỉu qua lại giữ tài giữ xỉu đi tài đi xỉu cho anh em đó rồi ok được chưa anh em ạ à? thì bây giờ mình sẽ nói về cái bộ này đó bộ này gồm 3 hộp trong ba hộp này sẽ có một hộp có tay, đó anh em làm cách nào để lòn cái hộp có tay nó vào đó thì ờ, thì thì thì thì, thì mới chơi được cái bộ này nha anh em đó thì bao giờ bộ này bao thử đèn bao thử 500 à, bao thử đèn bao thử à, nước muối chứ không bao thử 500 thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký và một cái chia sẻ đó để cường có những cái động lực làm những cái video mới giới thiệu tới anh em để cho anh em biết và nắm bắt được là anh em chơi được những sản phẩm nào đó thì cuối video chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn rồi xin chào anh em nha